Sư Phụ cũng kể có một câu chuyện cách đây hai năm thì có một cô gái cô lên chùa, trông cô rất đau khổ và da diếp của cô đó lở loét rồi, cô phải bịt khăn này, còn mỗi cái mắt với cái miệng đấy để nói. Cô bạch sư phụ là bạch với thầy, con thì quê ở Hưng Yên, rồi ra cầm phả đi làm thuê, rửa bát rửa chén gì đấy, rồi ai thuê gì làm Thế sau đó thì gặp một anh chàng ở Cẩm Phả yêu anh ấy và lấy anh ấy. Lấy anh ấy về thì hai người sinh được một đứa con. Thì sau đó thì anh chàng này, anh chồng này rất chơi bời, chơi bời rượu chè, gái gú bừa bãi. Và anh bị sida. Anh bị sida, anh về anh cũng không hề nói với vợ không hề nói vợ và cuối cùng thì anh đổ bệnh cho vợ vợ bị sida cho cô đấy đó cô bị sida đến khi cô đi khám bệnh cô mới biết là sida và cô về cô nói thì anh chồng mới thú nhận là anh bị sida rồi đau khổ quá thế thì hai vợ chồng chẳng dám nói với ai trong nhà cả sau đó thì anh này anh chết đâu được anh cũng chết rất nhanh có hai năm sau anh chết khi anh chết rồi thì cô này cô cũng biết mình chắc cũng không sống được lâu nữa. Thì cô mới gửi con cho ông bà nuôi và cô đi thuê nhà cô ở. Cô ở thì cô cũng đi làm thuê. Thì cô làm thuê một thời gian thì gặp một chàng trai cũng khôi ngô tuấn tú. Làm thế nào mà cô lại yêu được anh chàng này? Anh chàng này yêu cô. Thế và hỏi ra thì anh chàng này là con trai một nhà con giai một khôi ngô tuấn tú và anh này cũng rất yêu cô vẫn giấu là cô là gái chưa có chồng cô hôm cô lên nói với sư phụ cô kể hết con dối anh ấy là con chưa có chồng chắc là cô thì cũng cũng không phải là xấu xí lắm thế và anh anh chàng trai kia là yêu cô thật lòng yêu tha thiết đấy về giới thiệu với cha mẹ nói giới thiệu cha mẹ cô vẫn giấu là cô bị sida không hề cho anh biết thế và các con biết đi, trong tình yêu rồi cuối cùng thì nó cũng xảy ra cuối cùng thì cô cũng trao thân rồi cho anh ấy và vẫn giấu câu chuyện thì nó nếu như thế thì cũng không có vấn đề gì bạn nhưng mà sau này nó mới vỡ lở ra là khi mà anh ấy công ty than của anh ấy kiểm tra sức khỏe thì phát hiện anh ấy bị virus sida trời ơi anh choáng váng luôn và anh này là một thanh niên cũng rất nghiêm túc đó không anh cũng không chơi bời gì cả ngoài cái cô người yêu này xét nghiệm đi xét nghiệm lại thì đều là sida rồi thì anh mà nhất khoát thế thì chỉ có từ cô bạn gái này thôi và về bố mẹ của anh chết ngất đi có mỗi một cậu con trai duy nhất đấy, để gọi là duy trì nòi giống đấy. bây giờ lại sida thế và anh đau khổ cùng tột cô này khi mà chuyện nó vỡ lở ra cô mới thú thật là cô bị sida và cô ân hận vô cùng con ạ ân hận lắm ân hận xong rồi thì cô ấy đành phải chia tay với anh ấy rồi còn không biết gia đình nhà anh thế nào cô mà con không dám hỏi thông tin nữa. Cô về quê, à, về quê. Và con biết không, cô về quê thì cô sống buông thả luôn, gọi là trả thù đời đấy các con ạ, buông thả luôn. Cô bảo con sám hối với Thầy, con về quê con là con xả láng luôn nghĩa là già trẻ cô bảo gần một nửa đàn ông cái làng của cô ấy là dính dính vào cô ấy có tiền hay không tiền cũng được cô nghĩ trả thù đời đấy con ạ thế sau đó thì bây giờ bệnh cô nó nặng quá nó phát hết ra rồi thì không ai dám đến với cô nữa cô ân hận cô biết là chắc là mình cũng sắp đến giai đoạn cuối rồi cô mới nghĩ lại thế mình quá tội lỗi các con ạ à tội lỗi quá nhưng cô ấy mới bảo là bây giờ con ân hận quá thầy ạ con nên xin thầy thầy hướng dẫn cho con cách nào để con chuộc tội được con ân hận quá thế thì sư phụ khuyên là bây giờ con là giai đoạn cuối rồi thì thôi bây giờ cái chết thì không tránh khỏi bây giờ con sám hối bằng cách con xin vào cái bệnh viện nào và cái, cái khoa mà khoa lây nhiễm sida đấy con chăm sóc các bệnh nhân sida ở đấy còn chút sức khỏe nào thì con đi khám con bị sida con cũng vào đấy đi rồi con phát nguyện ở đấy rồi con chăm sóc những bệnh nhân sida ở lúc nào chết thì bệnh viện ta lo thôi đấy là con còn lấy chút công để chuộc tội đấy. và sau đó cô cảm ơn sư phụ cô đi sợ lắm đấy nguy hiểm lắm con ơi đấy thế thì thực ra cô ấy là cái hậu quả các con à sư phụ thì không trách cô ấy đâu trách là trách cái anh chồng á, chơi bời trác táng đem bệnh về đổ cho vợ chồng cô người cầm phá và đau khổ từ đấy biết bao nhiêu người bao nhiêu người các con bảo cái làng đó bây giờ mà gần một nửa những đàn ông đứng đắn ở làng đấy mà dính vào chuyện này thì nó sẽ đổ cho bao nhiêu người nữa đây các con nghĩ tới cái thảm họa không nó đổ chứ đổ hết luôn á mà cái tệ là khi dính vào sida lại không dám nói cho ai biết giấu sĩ diện nữa đó nhớ đây là câu chuyện hoàn toàn thật mà sư phụ chứng kiến khi mà nghe cô gái này cô sám hối sư phụ sư phụ đau đớn vô cùng luôn đau đớn vô cùng luôn rất đau đớn mai này cô chết rồi cả làng cứ thấy lần lượt ông này to tí te ông kia to tí te <laughs> không biết không biết thì sao chỉ có một ai đó đi khám rồi biết mình sida rồi lúc ấy không hiểu vì sao còn thấy sợ nhé đây cũng lại là một tiếng chuông nữa để cảnh tỉnh tất cả chúng ta các con ạ các con hết sức cẩn thận không được buông thả trong cái chuyện quan hệ này nam nữ này nguy hiểm vô cùng nhé rất nguy hiểm đấy cái này nó ảnh hưởng lắm đấy ảnh hưởng lắm sư phụ là người xuất gia thấy cái cảnh đời như thế này sư phụ rất là lo các con thanh niên nam thanh nữ tú rất đẹp đẽ là tương lai chủ nhân tương lai của đất nước mà các con bị vào như thế này khổ không khổ cha khổ mẹ khổ xóm khổ làng khổ bao nhiêu người luôn mất luôn cả thế hệ luôn đó đấy mà cái đó từ đâu từ cái tâm đấy các con ạ à. tâm buông thả tâm không rèn luyện tâm không có lý tưởng tâm không có ý chí sinh ra tất cả cái hệ lụy này đấy các con ạ đó cho nên ấy, trong cái buổi thuyết pháp hôm nay thì sư phụ mong mỏi vào gần năm nghìn các bạn học sinh sinh viên ở đây các con sẽ là vào những hạt nhân tích cực nhé trong cái việc sống lành mạnh và giúp cho xã hội chúng ta tuổi trẻ phải sống khỏe, sống lành mạnh, và có lý tưởng, phải rèn luyện mình. À, một lần nữa, Sư Phụ xin được chúc các con nghèo sức khỏe, trí tuệ và công hiến phục vụ được nhiều cho nhân dân, cho đất nước, để đất nước chúng ta ngày càng được hưng thịnh.